nha mình là Jackie đây hôm nay mình sẽ quay gì đó chính là sống sót khỏi đạn mát nó tên là cung điện tiệt tùng what cung điện tiệt tùng yeah thảm hại gì tới thì mình không biết mà mình thấy như người ngoài hành lang nè các bạn mấy bạn thấy cơ thể mình nó to một cách thất thường không to hơn bình thường luôn mà giờ có thảm hại gì thì không biết virus chết người virus virus virus progenitor mấy bạn nghe từ Fires Progenitor thì mấy bạn cũng hiểu nếu mấy bạn là fan của Resident Evil mấy bạn sẽ biết rồi nha nói là mình cũng là fan của Resident Evil virus chết người tới đúng không nhưng mà vậy nè mình đeo mặt nạ bịt mũi rồi mấy bạn nhìn nè mấy bạn mấy bạn nhìn nè mình đeo mặt nạ bịt mũi mà sao bị được mình đeo mặt nạ bịt bịt mũi rồi thì sao mà bị ta uhm. ai biết đâu nè Roblox nè đại dịch đang hoàn hành toàn nghe tiếng sụt soạt đó là do mình ăn táo thôi mấy bạn nghe tiếng sụt soạt là do anh ta mình ăn táo chỗ lỗ này mới làm gì đó yeah, người người sống sót khỏi dịch bệnh tắt đi ba giận What? Chạm tức giận lên chỗ nào Bởi mấy giờ có thảm hại rồi nè Ê, có thảm hại xét đánh này không cay hơi cay á Hôm nay anh đã vi phạm lái xe bất hợp pháp <laughs> rồi bay xuống nước luôn ủa cái, mà bị chiếc xe tàu tàu bay xuống bay xuống nước luôn rồi chết không chết vì thảm hại nhưng chết vì uh, kia chết vì uh, bay xuống nước là hơi bị cay rồi đó nè là lúc nãy mình có quay video chơi khoảng thảm họa là lửa cắt cắt nè bạn nè bạn thì mấy bạn bị chết vì sao không bị đẩy bị đẩy bị đẩy bị đẩy té chết đứng đến đầu luôn kìa đầu cưỡi cổ luôn cháy rồi bạn ơi về cơ thể của mình đang chạy, bạn thấy cháy lửa đen không cao hơn tôi không rồi sao cháy tờ than đen tôi họ ờ, xong tính ra mình nếu chơi màn lửa này là tính ra từ nãy tới lúc nãy mình chết không chết bị thảm hại mình chết bị rơi xuống nước là cay á bị xe tông rơi xuống nước để coi mấy thanh niên nó còn chiếu máu à không không kết bạn với người lạ nhà máy lọc Darkish đây mà nghi ngờ cái thảm họa lửa đây là, là chỗ này mình thấy nghi ngờ có thảm họa lửa vì tránh bị lửa cháy thì chúng ta nên và nên chèo lên cái chỗ nó sẽ dễ cháy chúng ta nên chèo tới những cái nơi dễ cháy tránh bị lửa cháy chúng ta nên chèo tới mấy cái nơi dễ cháy nè ban đầu mình chơi map này ờ, ở thiên tai lửa nè bạn thì mình bị ai à, đó à, đè đè đè đè té đè té không chịu được cái không khó không ô virus chết người mình nhưng mà mình đeo mặt nạ mà mà chưa thấy uh, chết vì virus mà mình thấy chết vì uh, ờ, khó rồi đó nhưng mình đeo mặt nạ mà bà sao chết được ở đó ở đó ở đó khẳng định này có hạt kỳ báo vương nữa bạn khẳng định có hạt kỳ báo vương ở ở đó ở đó ở đó ở đó ở đó đời con chế té rồi các bạn chào mì cháu Misa nhé tạm biệt họ chắc xin xin mai em học lớp 1 rồi ủa mà học lớp 6 à hacker ngã ngược tao có vệ sĩ đứng hai bên này tụi bay đét để tao tao kêu vệ sĩ đập vệ sĩ đang đứng này đang đứng theo mình này à, đó đường đua driving xem coi cái đường đua hả mình quan sát chỗ nào cao nhất là chỗ nó đang đứng chỗ nào chua nhất là chỗ đó đứng đi mình cao quá trèo luôn được luôn nè rồi rồi yeah mưa sao băng <laughs> chui chui chui chui mưa sao băng chết rồi chết rồi chết rồi gửi bùm mấy chỗ nào mà né được à mưa sao băng ở ờ, chết chết chết chết mưa sa băng ê, sụp đổ sụp đổ sụp đổ sụp đổ thảm họa sụp đổ sụp đổ sụp đổ bu sa bang này thiên tài thì đúng rồi sa bang ấy oh my god sụp đổ này thiên thần thì đúng rồi mua Musa Bang ấy ừ video sắp hết rồi và khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một subscribe và nhớ một cái chung để ủng hộ mình nha để mình không mất sức kênh của mình vâng ờ, ủng hộ mình ra video tiếp theo nha bye bye